thì sau đây thì à, mình sẽ đi vào cái phần tiếp theo đó là uh, ờ, các tính năng chính của Zalo Official Account đang hỗ trợ cho người dùng thì uh, mình sẽ đi qua là hiện tại Zalo Official Account đang hỗ trợ những cái tính năng nào, những cái à, công cụ đặc biệt nào dành cho doanh nghiệp có thể là uh, phát triển kinh doanh nè, chăm sóc khách hàng ở trên nền tảng Zalo đây trước tiên là cái lời chào lời chào là khi mà một um, uh, người quan khách hàng á, họ vô trong cái trang zalo AI của mình họ bấm quan tâm thì đầu tiên họ sẽ nhận được cái lời chào tự động này uh, và cái lời chào này sẽ giúp kết nối doanh nghiệp với lại khách hàng cung cấp thông tin cho khách hàng ngay từ uh, lần đầu khách hàng vào trong uh, cái trang AI của mình và um, quan tâm cái trang AI của mình rồi ở đây thì Nhi có um, demo cho anh chị thấy um, những cái lời chào ở trên OA thì những cái lời chào này á thì hiện tại OA có hỗ trợ mình um, thiết lập ba dạng lời chào khác nhau. Đây là dạng đầu tiên là khi mà khách hàng họ tìm kiếm cái thông tin uh, ờ, OA của mình và họ quan tâm thì họ sẽ nhận được một cái lời chào uh, đơn giản là chỉ một là một cái động tác thôi cái này thì mình hoàn toàn có thể thiết lập được tùy vào cái mục đích của doanh nghiệp của mình và à, mình hiểu khách hàng của mình sẽ trải nghiệm cái OA của mình như thế nào và một cái dạng lời chào thứ hai đó là cái lời chào nó có bao gồm cả hình ảnh và cái giới thiệu về doanh nghiệp của mình và một cái dạng lời chào thứ ba nữa là cái lời chào à, đa liên kết thì à, ở trong cái lời chào này khi mà người uh, người quan tâm cái trang quay á, họ sẽ nhận được cái lời chào có thể là bao gồm hình ảnh nè text nè uh, link trực tiếp về website hoặc là gọi trực tiếp đến hotline của bên mình là uh, doanh nghiệp mình có tạo những cái bài viết ở trong trang OA á thì cái um, mình có thể thiết lập kết nối với cái bài viết đó luôn ngay cái lời chào này uh, tùy vào cái mục đích uh, của doanh nghiệp của mình muốn cung cấp những thông tin nào cho phía người dùng khách hàng thì mình lựa chọn cái lời chào cho phù hợp um, sau khi mình thiết lập lời chào xong thì bắt đầu mình có thể là xây dựng nội dung cho cái trang quay của mình xây dựng nội dung á làm uh, ờ, mình tạo những cái bài viết ở trên trang quay nè hay là mình upload cái hình ảnh video giới thiệu về sản phẩm về doanh nghiệp của bên quay uh, làm sao cho nó thu hút và bắt mắt người đọc thì ở đây khi có demo những cái bài viết ở trên trang Zalo A thì ở trong cái trang bài viết này á nó được thể hiện một cách rất là chuyên nghiệp giống như là một bài PR chứ không phải là giống như những cái box mà mình hay post trên nhật ký à, của mình á nó bao gồm ờ, cái à, đoạn caption ở trên rồi hình ảnh hay là video dưới mà cái bài viết này nó được thể hiện đầy đủ có cả thumbnail bài viết nè à, tiêu đề bài viết abo giới thiệu về à, nội dung chính của bài viết và trong cái bài viết đó mình có thể chèn cả hình ảnh à, video giới thiệu về sản phẩm về doanh nghiệp của mình và hiện tại phía bên OA đang hỗ trợ của mình um, bài viết không giới hạn về hình ảnh cũng như là bài video ở trong cái bài viết này và đối với cái bài viết á, thì mình um, có thể làm gì với những cái bài viết thì ở đối với những cái OA mà được xác thực rồi á thì những cái bài viết này khi mà khách hàng họ vào trong cái trang OA của mình nó sẽ hiển thị ra bên ngoài luôn khách hàng có thể lướt và chọn xem những cái bài viết này còn những cái TOA mà mình chưa xác thực á, thì những cái bài viết này nó sẽ không hiện ra ngoài nha mọi người à, và khi mà mình à, đối với những doanh nghiệp mình không có website đi ví dụ mình không có website để à, đăng tải thông tin hay là sản phẩm hay là các bài viết giới thiệu về cái dịch vụ của bên mình mình có thể sử dụng cái bài viết này để quảng cáo giới thiệu cho um, nhiều người biết đến cái dịch vụ về um, sản phẩm của bên mình uh, mọi người có thể thấy cái demo kế bên đó là về cái việc quảng cáo bài viết hay là đối với là um, mình có nhiều thông tin nhiều bài viết muốn cung cấp đến cho người đọc thì mình có thể sử dụng bài viết này để gửi tin nhắn broadcast đến những người quan tâm tới trang Zalo official account của mình à, thì tới đây thì chắc có thể là các anh chị sẽ thắc mắc là à, à vậy broadcast là gì thì chúng ta sẽ cùng đi qua cái tính năng tiếp theo là cái tin nhắn broadcast có nghĩa là một cái tin nhắn đa phương tiện mình có thể là à, đa phương tiện có nghĩa là nó là dạng link bài viết nè À, video hoặc là cái sản phẩm mình đã đăng tải trong cái trang uh, ờ, OA của mình rồi và mình có thể gửi hàng loạt đến những khách hàng mục tiêu của mình là những người đã quan tâm cái trang Zalo official account của mình rồi và sau khi mà đã ờ, mình gửi cái tin nhắn đó đi thành công rồi á thì ở ờ, phía doanh nghiệp của mình những người admin của trang OA này có thể xem được báo cáo chi tiết về cái lượt gửi tin nhắn broadcast đó để đánh giá lại xem là à, mình gửi tin nhắn broadcast như vậy có hiệu quả hay không có nhiều người quan tâm đến dịch vụ hay không à, ở đây thì các anh chị có thể xem những cái demo gửi tin nhắn broadcast nè thì hiện tại tin nhắn broadcast à, à, cho mình gửi tối đa một lần gửi á, là năm đường link liên kết thì mình có thể là chọn 2, 3, 4, 5 hay là thậm chí là một cái cái link liên kết dẫn về một cái bài viết duy nhất cũng được à, và hiện tại cái số lượng uh, tin nhắn broadcast gửi đi á, từ OA đến những người quan tâm cái trang Zalo official account này thì nó có giới hạn không phải là mình muốn gửi bao nhiêu cũng được tại vì uh, nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng uh, ví dụ như là cái trang OA của mình đã được xác thực rồi thì uh, mỗi tháng OA có thể gửi đi 40 tin nhắn broadcast nhưng mà phía người quan tâm OA á, thì chỉ nhận được 4 tin nhắn broadcast mà thôi còn đối với những cái OA mà chưa xác thực á, thì mỗi tháng mình chỉ gửi đi được 20 tin nhắn broadcast thôi nhưng mà người quan tâm á, thì chỉ nhận được một tin nhắn broadcast à, vậy tại sao nó có sự chênh lệch giữa à, gửi tin nhắn số tin nhắn gửi đi và à, số tin nhắn gửi đi và à, số người nhận cái tin nhắn broadcast thì à, à, cái việc chênh lệch này sẽ giúp cho doanh nghiệp mình lựa chọn những cái nội dung nào phù hợp uh, gửi đến đúng cái nhóm đối tượng phù hợp ví dụ như là cái sản phẩm này của dành cho nam hay là dịch vụ này dành cho nam thì khi mà gửi tin nhắn broadcast á, là mình hoàn toàn có thể nhắm chọn được cái nhóm đối tượng mục tiêu này và gửi đúng đến những người có giới tính nam thôi thì còn lại á, cái đợt gửi tin nhắn broadcast sau những cái bạn nữ á, thì mình có thể gửi những cái sản phẩm dịch vụ à, nó phù hợp với nữ rồi à, sau khi là mình đã gửi khách hàng một ờ, nhắn broadcast ờ, đến khách hàng một cách chủ động từ doanh nghiệp thì uh, ngược lại OA có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp cái tính năng là chăm sóc khách hàng mình có thể chat trực tiếp với khách hàng để tương tác với khách hàng hiệu quả hơn uh, một cách trực tuyến nữa uh, và ở đây trong quá trình mà uh, chat với khách hàng chăm sóc khách hàng á thì những người quan tâm cái trang OA thì phía doanh nghiệp mình chỉ có được cái thông tin là về tên OA của người đó thôi mình hoàn toàn mình không có những cái thông tin khác về thông tin cá nhân như là số điện thoại nè ờ, địa chỉ của khách hàng đó thì ờ, vấn đề này sẽ được OA hỗ trợ cho phía doanh nghiệp ờ, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cái nút yêu cầu thông tin cá nhân khi mà mình chăm sóc với khách hàng rồi mình cần khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho mình thì mình có thể click chọn vào cái nút yêu cầu thông tin cá nhân ở trên cái cột bên tay phải à, cái phần thông tin á Ờ, mình bấm vào cái nút này thì ờ, phía OA sẽ hỗ trợ gửi đi một cái tin nhắn là điền thông tin cá nhân nếu như khách hàng họ quan tâm á họ click vô cái ờ, cái thông cái cái tin nhắn đó và họ sẽ dẫn tới một cái form điền thông tin <laughs> và trên cái form này nó đã được uh, tự động điền theo tên um, Zalo của họ cái số điện thoại thì là cái số điện thoại tạo tài khoản Zalo đó à, và địa chỉ thì à, khách hàng có thể nhập vô và khách hàng cũng có thể là chỉnh sửa cái cái số điện thoại này và sau đó gửi thông tin về cho trang OA và khi mà khách hàng gửi thông tin về cho OA á, thì OA bắt đầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp một cái nữa đó là tự động nhập những cái thông tin mà khách hàng đã cung cấp á, lên trên cái phần thông tin cá nhân của khách hàng này có bao gồm uh, anh chị có thể coi ở bên cái phía cột bên phải á, thì số điện thoại nè địa chỉ tên đã được được cập nhật theo um, theo thông tin mà khách hàng cung cấp cho mình và ở đây trong quá trình mà chăm sóc khách hàng á thì Zalo AI có hỗ trợ um, anh chị một cái tính năng đó là quản lý nhãn thì ở đây các anh chị có thể tạo ra những cái nhãn khác nhau và mình gán cho khách hàng này à, và một khách hàng mình có thể gán nhiều cái nhãn để mình phân biệt là à, khách hàng này họ đang quan tâm đến sản phẩm à, dịch vụ ABC nào đó để khi mình chăm sóc khách hàng mình nhìn vô đây thì mình hiểu khách hàng hơn và mình biết là mình đang chăm sóc khách hàng nào và mình có thể thêm được cái phần ghi chú là à, khách hàng này à, họ đang có nhu cầu gì thêm ngoài những cái dịch vụ này hay là khách hàng này khó tính gì đó thì hoàn toàn mình có thể ghi chú vào để cho ờ, các bạn admin khi mà chăm sóc khách hàng á hiểu rõ về khách hàng và chăm sóc nó được uh, tốt nhất và một cái tính năng nữa đó là uh, thanh menu để giúp cho doanh nghiệp của mình uh, điều hướng khách hàng đến với cái dịch vụ mà doanh nghiệp mình đang cung cấp là mình muốn điều hướng khách hàng đến uh, xem cái thông tin chi tiết nào á thì mình có thể sử dụng cái thanh menu này đây hiện tại thì um, à, NOA á, đang hỗ trợ phía doanh nghiệp hai cái thiết lập menu đó là theo version 1 và version 2 thì để thiết lập được cái menu này anh chị có thể vào trong cái cái mục quản lý và mình chọn thiết lập menu thì nó cũng khá là đơn giản à, ở đây Nhi có thể hiện là cái ví dụ về cái thăm menu 1 V1 và thăm menu V2 như thế nào để cho các anh chị hiểu rõ hơn cái này nó Ờ, nó chỉ khác nhau về cái việc mà trải nghiệm người dùng thôi ví dụ như là menu một anh chị nhìn vô thấy là những cái nút những cái bút tầm uh, ờ, để uh, link khách hàng của mình đó về website hay là về số hotline thì nó nằm đèn lên trên cái chỗ uh, type nhắn luôn còn ở cái thanh menu 2 á thì theo nhi cái thanh menu 2 thì nó sẽ sử dụng dễ dàng và thoải mái tối ưu cho khách hàng sử dụng hơn à, khách hàng anh chị có thể thấy là cái việc thanh menu á, nó sẽ nằm trên hoặc là nằm dưới cái phần mà à, đánh cái tin nhắn vô thì khách hàng khi họ vô họ chat á, thì họ dễ dàng à nếu mà họ muốn tra cứu thông tin nhanh thì họ có thể click vô liền hoặc là họ muốn chat thì nó có hiện sẵn ra cái dòng tin nhắn để họ đánh vô um, và đối với những cái thông tin ừ, um, ví dụ như là đơn giản là dẫn về website hay là tra cứu thông tin về uh, sản phẩm nè gọi hotline thì mình dùng thanh menu còn đối với những cái uh, thông tin um, chi tiết hơn hay là cần khách hàng cung cấp thông tin hoặc là uh, thậm chí là trong lúc mà ngoài giờ làm việc đi à, phía doanh nghiệp của mình không có người chăm sóc khách hàng á mình có thể sử dụng cái tính năng là tại cái chatbot cái trang UI của mình để cái chatbot này có thể thay doanh nghiệp trả lời tự động uh, và theo uh, có thể là trả lời theo từ khóa nè là ừ, trả lời phản hồi um, có thể giúp doanh nghiệp của mình nhập liệu các câu hỏi vào uh, và khách hàng chỉ cần nhắm chọn uh, chọn cái câu hỏi đó và mình xét sẵn cái câu trả lời luôn thì nó nhanh và tiện hơn uh, có thể là chăm sóc khách hàng trực tiếp và ở đây thì Nhi sẽ demo cho các anh chị thấy được uh, rõ được cái tính năng của cái chatbot này như thế nào à, ví dụ như mình có thể thấy là uh, mình uh, có thể cài đặt tra cứu thông tin nhanh tra cứu thông tin về sản phẩm hoặc là cái, cái ở cái đời mô thứ hai á thì các anh chị có thể thấy là ví dụ như là mình muốn uh, tham khảo thông tin khách hàng hay là uh, yêu cầu khách hàng uh, nhập số điện thoại vào thì mình có thể uh, để cho khách hàng tự chọn và nhập số điện thoại sau khi mà nhập nhập liệu á thì uh, các uh, thông tin này nó sẽ được uh, đổ về cái hệ thống của bên doanh nghiệp của mình ví dụ như là CRM và cái hình thức thứ ba giống như là cái này là các anh chị có thể thấy là ví dụ như là uh, bộ y tế trước đó đã dùng rất là nhiều để mình làm khảo sát ở trên uh, Zalo um, luôn mình chọn những cái thông tin à, về triệu chứng bệnh của mình hay là khai báo lịch trình mình đã từng đi đâu thông qua cái chatbot này mình cũng hoàn toàn có thể thiết lập cái con chatbot này trong vòng 5 phút thôi um, thì đầu tiên mình vô mình chọn uh, uh, tạo cái tin nhắn chào mừng nè thiết lập menu hay là trả lời tự động nè uh, dẫn đường uh, đường dẫn chia sẻ à ở đây nó có một cái tính năng là uh, tin nhắn chào mừng và thiết lập menu uh, mình có thể tiếp Ờ, thiết lập lời chào và thiết lập menu ngay trong con chatbot này luôn nó sẽ sử dụng ờ, sau đó là mình thiết lập và ờ, thay cho cái phần mà thiết lập ừ, lời chào và thanh menu ở ngoài cái phần quản lý thì các anh chị nào đã được mở chatbot thì mình vào trực tiếp trong chatbot để thiết lập lời chào và thiết lập menu luôn thì hiện tại là Zalo chưa xác thực mình không có hỗ trợ mở chatbot nha mọi người rồi mình sẽ đi qua cái phần tiếp theo và mình sẽ ở đây thì Nhi sẽ tóm tắt lại là cái so sánh giữa cái OA xác thực và OA chưa xác thực thì có những cái tính năng nào à, ví dụ như là OA xác thực thì mình sẽ có thể là tìm kiếm khi mà mình vô lô á mình đánh cái tên doanh nghiệp à, cái tên OA của mình thì à, chỉ có những cái OA xác thực mới có thể hiện kết quả ra còn OA chưa xác thực thì không thể tìm kiếm qua cái thanh tìm kiếm này là cái OA xác thực á, thì mình có thể là gửi tối đa là 40 tin nhắn broadcast một tháng và người nhận thì nhận được 4 tin nhắn broadcast còn OA chưa xác thực thì chỉ bằng một uh, ờ, 20 tin nhắn broadcast gửi đi và người quan tâm thì chỉ nhận được một nhắn broadcast thôi và một cái yếu tố đặc biệt là cái uh, ờ, OA xác thực thì được mở đăng ký mở chatbot à, và cả hai OA xác thực và chưa xác thực thì mình đều có thể là chạy quảng cáo cho cái trang OA của mình à, và có một cái tính năng đặc biệt nữa ở trên cái trang OA á, là cái tính năng mở cửa hàng à, mình đăng tải các sản phẩm lên trên cái trang OA và mình tạo cái chương trình uh, promotion ở trên này luôn à, và hiện tại thì uh, để mở được cửa hàng á, thì anh chị phải đăng ký đăng ký mở cửa hàng và um, để mở cửa hàng á, thì các anh chị có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đường link mà Nhi có để trực tiếp ở trên slide á, là bz.zalo.me